giàu tinh chất quý hiếm. Trong số vô vàn nghiên cứu về các loài thực vật trên thế giới, các nhà khoa học nổi tiếng đã tìm ra tinh chất diệp lục chlorophyll, máu của cây xanh. Và đây là một thành tựu lớn của y học nhân loại. Năm 1915, giáo sư Richard Wilchester đã giành được giải Nobel về hóa học sau khi phát hiện ra cấu tạo hóa học của hồng cầu gần như đồng nhất với chlorophyll, giúp tăng cường hồng cầu. Và đến năm 1930, giáo sư Hans Fischer cũng đã giành được giải Nobel về hóa học với nghiên cứu Chlorophyll giúp thải lọc độc tố khỏi cơ thể chúng ta. Diệp lục TH Chlorophyll UIE được chiết xuất từ cây cỏ alfalfa hay còn gọi là cỏ linh lăng, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài cỏ, vị vua của những loài thực vật. Hơn thế nữa, sản phẩm này còn là một sự kết hợp tuyệt vời giữa diệp lục alfalfa cùng bột rau xanh và các loại hoa quả như dứa, táo xanh, đào, quả kiwi, chanh leo. Được trồng theo quy trình hữu cơ kiểm soát rất chặt chẽ, giúp bổ sung năng lượng chống lão hóa nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp cơ thể luôn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Bạn đã bao giờ biết đến những công dụng diệu kỳ của tinh chất diệp lục? Thải độc tố cơ thể, bổ sung hồng cầu, chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ kháng viêm, sưng phù nề, giúp giảm cân, kiểm soát cân nặng, cân bằng hệ tiêu hóa, giảm mùi hôi cơ thể. Do lợi ích to lớn của diệp lục, các nhà khoa học đã dành ra nhiều năm nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm TH Chlorophyll UIE với hàm lượng alpha cao nhất hiện nay, thải độc hàng ngày và chống lão hóa với nhiều công dụng vượt trội. Diệp lục TH Chlorophyll UAE có thể sử dụng cho mọi độ tuổi, giúp trẻ bớt biếng ăn, hấp thụ tốt hơn, giúp chị em phụ nữ có được làn da sáng hồng, đều màu và chống lão hóa, giúp đấng mày râu thải độc tố sau những bữa nhậu, những độc tố từ thuốc lá, rượu bia. Và sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người cao tuổi tiêu hóa kém, cần phục hồi thể trạng. Được ra đời nhiều năm sau nghiên cứu dưới bàn tay tận tụy của đội ngũ các nhà khoa học thuộc trường Đại học Dược UCSI Malaysia cùng dây chuyền sản xuất hiện đại của nhà máy Alpha Active trực thuộc tập đoàn dược YSP lớn nhất tại Malaysia. Công ty cổ phần TH Health sẽ là cánh tay nối dài để đưa diệt lục TH Chlorophyll UIE, một sản phẩm thải độc hàng ngày và chống lão hóa tới tay khách hàng và hứa hẹn sẽ là người bạn thân thiết của mọi gia đình Việt. Health cho một cuộc sống hạnh phúc.